phốt ngành gym Chấn động Nè, con gái con đứa Thiền lại chút xíu đi, con dữ quá à Bí mật Mày kèm PT với cái già đến giường Trơn Những góc khuất Zimmer Chỉ có tôi, Di Nguyễn THOL mới dám chia sẻ đến các bạn ngờ năm sao lớn như vậy mà để mất điện thoại của tôi nhân viên không giải quyết được thì anh phải là người giải quyết không là tôi không có qua chuyện này đâu cô mất điện thoại gì anh nghĩ người như tôi thì xài điện thoại gì tất nhiên là iphone x rồi iphone x á thì tôi không có chỉ có ba mắt thôi wow. và đây là 100 triệu tiền đền bù tinh thần cho cô cô thấy thol giải quyết như vậy có thỏa đáng hay chưa việc mất điện thoại thì tôi có thể bỏ qua cho anh nhưng mà về đó với tinh thần thì tối nay mình cùng đi ăn tối Tôi không ngại cùng em đi ăn tối Nhưng sợ thành bữa tối của em Tôi không ngại cùng em đi ăn tối Nhưng sợ thành bữa tối của em Hay thì xe và like đi ba Cười gì